không còn em anh như lạc vào con đường quên tìm hoài mà chẳng có lối anh về nhịp tàu ngày ngày đang đưa thở ấy nắng chưa mưa chiều em dịu dàng tâm ấy còn thương kéo cho nhau vẫn vương name ta là người cứ nói một lời giờ đã đồng lên xanh tim xanh